Level 9 hết tiền không lên được 10 Thôi chết rồi có bom cái nó đặt kia Chắc có lổ một phát là chết hết mẹ Cái gì kia còn Dark Spirit à Dark Spirit 2 sao Mẹ ơi Dark Spirit 2 sao bom 3 hai con máy bay với cả hai con hai con ca lông hai sao Toàn hai sao trong bộ Goblin thì đỡ thì đéo được Xong rồi trận đấu kết thúc và A Long giành chiến thắng chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Và tôi là Tuấn Cơm Tôi xin uh, trịnh trọng thông báo với các anh em là hôm nay đã là thứ sáu rồi nhá Vậy là chỉ còn có ngày mai thôi Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái giải đấu Game Today Premier League anh em nhá Đó là một trong những cái giải đấu mà theo nhiều người đánh giá, theo nhiều người nhận xét Thì nó là cái giải đấu auto chess mobile uy tín và lớn nhất hiện nay anh em nhá Uy tín và lớn nhất hiện nay quy tụ rất nhiều những coi như là game thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Thế nên là các anh em mà quan tâm đến cái giải đấu này cũng như là yêu thích cái bộ môn auto chess thì anh em có thể là ấn nút đăng ký, ấn vào cái chuông để uh, theo dõi trực tiếp cái giải đấu vào 20 giờ ngày 24 tháng 7 anh em nhá, tức là ngày mai đấy, ngày thứ bảy nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với cả loạt trận lượt về Đấy, chứ còn loạt trận lượt đi thì đã qua rồi Chúng ta đã hết cái loạt trận lượt đi Và như anh em cũng đã biết Anh em mà theo dõi thì đã biết là Lam Chin Một trong những cái game thủ cực kỳ xuất sắc Với ba trận top 1 và đang dẫn đầu bảng Đấy, Ai là fan của Lam Chin thì comment nhá Hãy để lại uh, cái comment của anh em Ở phía dưới video clip này Đấy. Uh, còn bây giờ Không chần chừ gì nữa Bắt đầu game thôi anh em Nghe nói là anh em sau cái ờ, buổi update là các anh em rất là thích chơi ờ, Goblin Max. Trong số các anh em đang xem kênh, đang xem ờ, thì có anh em nào mà chưa chơi Goblin Max không? Trong cái meta mới không? Đã có anh nào mà mà chưa chơi tí nào không? Chưa chơi một trận nào không? Đấy, có các anh em chơi rồi thì anh em cho tôi hỏi là anh em có thấy là ok không? Đấy, anh em có thấy nếu mà chơi kết hợp với cả cái con tường mới, cái con game ấy con game ấy game mèo ấy con mèo game ấy anh em thấy là có ok không đấy kinh nhở kinh đúng không ừ kinh rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục nhá chúng ta lại tiếp tục chơi uh, mèo chơi mèo trận này nó có máy bay có bom rồi còn có cả con gì có cả con cá lông đấy vì thế nên là chơi goblin ờ, rất là ok ở trận đấu này rất là ok luôn khởi đầu ờ, game thì cũng rất là tốt đẹp nhá anh em có thể thấy là ở đây tôi có hai sao breaker là một trong những con khá là mạnh giai đầu game đây rồi goblin đây rồi cứ mua goblin thôi anh em ạ tầm này thì chỉ cứ goblin mà chơi thôi mua, mua thôi đúng không có gì đâu xem đồ nào thôi chết rồi đồ này không có ma lăng anh em ạ thôi được rồi tôi cứ lấy trước cứ gậy vậy chán thật không có ma lăng Thôi lấy trước cái gậy phép đang làm trả chơi Goblin Tí nữa một cái giữ lại để ghép cái gậy hack Một cái uh, giữ để ghép cái xung kích Thế là xong Thôi chết rồi Con AM nó, Thôi chết rồi Cái con Heaven Bomber của tôi là không tung được trưởng kia Mẹ ơi Ngay ván đầu ba Goblin thua Không không không không không Ăn được Ăn được Ăn được Bắp giáp vào con nào như Bắp giáp vào sao Breaker thì vô địch rồi anh em ơi Đấm chết nó 120 luôn Giáp to anh em ạ 15 giáp Hồi máu 10 máu giây Rất khỏe Cho con game đi Ui rồi Ồ Cho hai con Whisper Seer với một con cây à Ơ ờ, thế là như nào Như nào đây Goblin lừa rồi Anh em ơi Goblin chắc Goblin lừa Có có lừa không nhở Bán bớt đi áp cấp vậy Tầm này phải áp cấp thôi Đang khỏe anh em ạ Goblin liệu có lừa tôi không Rồi ok round này chắc là ăn được thôi mà nói chung là cái tầm này ấy, chơi rank anh em anh em có nhận thấy một cái điều là là chơi rank Bây giờ thì có 8 nhà chơi thì cũng phải đến 6 thằng chơi Goblin không? Liệu rằng cái trận đấu này có nó có lịch sử lặp lại? Ôi, cái gì đấy? Sai Linh Astro hai con Grimchok ra Grimchok rồi này anh em này. Ô, 9 ép à? 9 ép à? Tôi thì tôi lại thực ra thì tôi tôi tôi tôi tôi, tôi thích là chơi uh, cái con tướng mới cơ. Đúng là kiểu tâm lý chung ấy Bây giờ mình ra cái con tướng mới ấy, Ra cái line up mới thích chơi hơn Chứ còn không, không thích chơi cái bộ này lắm Nhưng mà nó ra tới tận hai con extra, hai con Sailing extra Khỏe chứ Ây à lại còn ra cả Grim Chok Grim Chok là cái con là co cái bộ 9F rồi Ra Grim Chok mà đi 9F thì lại ok luôn Ơ mà vô vẩn là thua rau này rồi Thôi chết rồi, thua rau này mất Đúng thật Nó có ba Hunter khỏe hơn anh em ạ Nên là rau này là cũng không có chuỗi thắng này Cũng không có tiền này Vậy là không đủ tiền mua hai con thỏ rồi Thế phải bán đi thôi, phải bán bớt đi Nếu mà muốn mua thỏ thì chắc phải bán hai con đi Thôi được Nói chung là nếu mà ra cặp thỏ Ui rồi ôi Tôi vừa mới định nói là nếu không mua thì ngu Đúng là khôn thật Tôi bảo rồi Mẹ không mua thỏ lại ngu người Đang định nói là ra hai con thỏ mà không mua thì đúng là ngu người Đúng thật luôn Chắc là không chơi Goblin được trận này rồi Thôi được Thôi được Thế trận này Chúng ta sẽ chơi chín đẹp anh em nhá Chúng ta sẽ chơi chín đẹp đi Nhưng mà không không không không không có ma lăng Không có ma lăng nhở Không có ma lăng hơi toang đấy mà trận này chơi 9 ép Nó ra form bài 9 ép rồi Không chơi thì lại ngu người Thôi chơi đi Chơi đi Goblin 9 ép và kết hợp với cả cái con game cũng không được Con game nó kích hoạt một tộc thôi Một con nào đó kích hoạt hệ tộc rồi Không được Không kích hoạt được Vậy là nếu mà chơi xác định chơi um... Ui Cái gì đây gấu này Ờ Gấu hay là 9 ép à? 9 ép à? Đây đủ bộ 9 ép này, thiếu một con ép nữa thôi. Ra cả gấu luôn. Con gấu này chắc tôi nghĩ là tôi chỉ để áp cấp thôi. Để tôi uh, up cái bộ đờ đuôi cho nó nhanh Nhưng mà thôi cho gấu vào ở round này cho nó khỏe Tạm thời cho gấu vào Con này nó cũng sẽ khỏe giai đoạn này Lấy tạm gấu thì bán đi anh em ạ Chuyện <clears throat> này chơi 9 ép đội viên ma lăng ở round 10 Ok Đấy, Nhưng mà tôi chỉ sợ là chơi 9 ép và gặp Ugo Berlin có vẻ hơi toang bởi vì meta mới rất nhiều người chơi Goblin anh em ạ anh em ờ, nếu mà anh em trải nghiệm cái meta mới anh em biết vào tranh nhau chơi goblin thôi anh em ơi bởi vì hiện tại cái bộ mech nó ra nó ra rất dễ bộ mech thì thực ra nó chỉ cần là ra một trong hai con 5 tiền thôi con bom hoặc con máy bay thôi là được anh em ạ và trận này này anh em này tôi khẳng định rất nhiều người chơi goblin thấy không anh em thấy không có thằng còn chơi goblin gấu nhá ghép gấu vào luôn vớ vẩn này combo đẹp mà vẫn thua này ô kìa không may quá anh em ơi tôi lại cứ tưởng là combo liên tục tôi chết trứng dã man trứng đập vô cái cái gì đấy trứng đập cho cái gì đấy trứng đập cho gấu à trứng đập cho gấu để đánh chuỗi thắng à ấy à phân vân quá nhở Chết thật Bài này phải chơi Goblin khỏe Ra um, Goblin thôi được rồi Ra con Goblin như phải ngon không Up cấp pha đã Bây giờ lại ra con gấu hai thì thôi được rồi Tôi cũng đập trứng tôi lấy chuỗi thắng rồi anh em ạ Từ từ đã Chắc vẫn chơi 9 mét thôi À chơi uh, 9F thôi Chơi 9F thôi Tí chơi 9F Lấy tạm con gấu vào cho nó khỏe Tí nữa đủ bộ thì là là là, là... Đây này, thằng này chơi này, chơi Goblin kết hợp ra con game rồi. Con game nó khỏe lắm anh em ạ. Nếu mà anh em chưa chơi chơi cái con game đấy và cũng chưa biết chơi cái con game đấy hoặc là chưa biết là cái skill của nó có tác dụng gì anh em có thể xem clip mới nhất của tôi nhá, cái clip trước clip này. Đấy, tôi đã giải thích rất rõ về cái về cái skill của nó rồi. Cũng như cái hệ tộc của nó rồi. Đấy, anh em có thể quay lại anh em xem nhá. Ui mẹ chuyện này chưa biết nhở Lại ra chó này Thôi được rồi, ở level um, chúng ta lên level um, 7 chúng ta cho chó vào thì có thêm hệ bit cũng khỏe anh em ạ. Bit kết hợp với cả mấy cái con đẻ này nó đấm nó cũng đau hơn. Đấy, xong rồi đẩy đối thủ nhanh hơn. Đúng rồi, trận này là phải đẩy nhanh anh em ạ. Giai đoạn đầu cấu tí máu nào hay thì đấy. Cấu càng nhiều máu ở bọn ừ, cái bọn mà chơi goblin càng tốt, tôi nghĩ là như thế. Trước khi bọn nó kiếm được đủ bộ goblin, chúng ta phải cấu máu, cấu thật nhiều máu Càng nhiều càng tốt cho đối thủ sợ phải roll sớm đi Không giữ lại tiền Trận này chắc là phải xả nhiều anh em ạ Nào có cho viên ma lăng không Đây rồi hay lắm Ma lăng là chơi được 9 đẹp rồi Đây này có Doom này Ờ được ngon 9 đẹp đây rồi Hay lắm nhưng mà thiếu cái bờ linh Thôi được rồi tôi cứ ghép cái xung kích trước Lấy xung kích để, để, để, để, để combo với cả thỏ anh em ạ Lấy xung kích trước Đằng nào cũng đang có chuỗi thắng Tuy nhiên cái lượng tiền nó là hơi thọt đấy nhá Cho Doom vào mất Demon à ừ. Hay như này Thôi rồi cho xung kích cho thỏ vậy Doom nó vẫn có cái gì đấy nó tín hơn anh em ạ Tín hơn cái đợt bộ beat ở đây Chém lan Lấy chém lan Ok À hay là mình chơi bit nhở Thực ra bit mà gặp Goblin là có toang lắm không nhở Bit khá là sợ Goblin đấy Bọn bit này nó sợ nhất Goblin khi mà cái giai đoạn nó ra là cái con bom hai ấy con, con bom hai con máy bay thực ra nó nổ một phát là nó toang hết cả dàn bit rồi Còn sống đúng một con này anh em ạ Con cò sau đó dàn còn lại solo Ủa ừ, thôi xong rồi ra sâu này Chơi bit à Đánh liều chơi bit bit thì thiếu khá nhiều đồ đấy Bây giờ mới ghép được chấm lam thôi Ây à, khó nghĩ nhờ Ra cả sâu cả Thôi được rồi, chơi bit đi Bán luôn chốc Thể hiện coi như là quyết tâm chơi bit Ok Bán luôn Có sai không nhỉ Không, tôi nghĩ là không sai đâu Linh cảm tôi đã chính xác rồi, bán luôn Bán hết Anh em nhá Sẽ chơi bit Tôi có một cái linh cảm chuyện này chưa biết Bởi vì nếu mà chơi uh, chơi chơi chơi chơi uh, ép ấy anh em ạ Nếu mà nó ra hai cái viên ma lăng ấy Thì cái cái việc chơi ép của nó ok hơn Đây đều có ma lăng Ra đồ có chém lan này thôi lấy luôn anh em ạ Chém Ok Ok Mặc dù là có thỏ hai đấy Có thỏ hai ra cây ở đấy Nhưng mà không Tôi nghĩ là chưa biết chơi bit ui lại ra Grand Herat này lên 7 rồi nhỉ ừ. lên 7 thực ra cho sâu này vào nó vẫn nó vẫn chưa có đủ cái cái bộ bit ấy bốn bit ấy nó vẫn kiểu nó bị yếu ấy nó cũng chỉ là thêm một con cờ thôi nhưng mà nó không kích được cái gì cả nó cũng không thêm được cái synergy nào cả đấy ước gì mà tôi đang đợi là một cái con kiểu dạng như là warlock vào thì hay warlock vào thì thì, thì tốt Thôi được rồi Cho thêm một con gọi là tăng độ đẩy thôi Tăng độ đẩy Mỗi lần cấu thêm một máu thì cũng được Ui Sao thằng này khỏe này Có ăn được không Ăn được không Trận này có vẻ có rất nhiều thằng chơi ấy nhá Rất nhiều người chơi chơi chơi cái con game với cả bộ goblin nhá Con con mới con mèo ấy Con mèo ấy con mèo Ây à Đẩy một phát 10 máu đối thủ sắc phải ờ, coi như là chửi thầm Cái thằng top 1 ba Hunter này ba Hunter ba ép ba Hunter ba ép Nhiều hai sao quá nhở Chưa gặp Chưa gặp chưa gặp chưa gặp Hy vọng là round này không gặp Đừng có gặp round 14 Đừng có gặp round 14 để round 15 tôi xả tiền Đừng có gặp round 14 nhá Thôi chết mẹ gặp rồi này <laughs> Nhưng tôi rất tiếc Đã xếp counter rồi Ờ làm sao qua được mắt tôi Nhưng tôi rất tiếc Tớ để con gấu ở phía bên cậu Con gấu để cho con gấu sớm Ờ như nào Cắt chuỗi luôn Hay quá <laughs> Chơi cái gì mà vào trận nó toàn Goblin Ghét nhỏ Ghét nhỏ Ơ ở đây uh, chúng ta có thể là cho Warlock vào cũng được nhá Nhưng mà cho Warlock thì bán con gì nhỉ Bán thỏ à? Như này cho tròn tiền anh em ạ Mặc dù chúng ta có thể bán con cây Mà thôi con cây kết hợp với bộ bit cũng khỏe Trận này tôi uh, sẽ cố gắng là đẩy thật nhanh em nhá Đẩy thật nhanh cho nó bao ghét Bó tức Tức thật đấy Vào trận đấu thì mà mẹ Mọi muốn cứ chơi Cứ chơi Goblin với cả Mech mẹ cứ chơi Goblin với Mech rồi, Tranh nhau chơi à 6 thằng chơi Goblin Mech ạ à. Làm đéo mà chơi nhiều đấy Đam mê đấy Chơi ít ít thôi để người ta còn chơi với chứ Cứ thích tranh nhau Mech thôi ghét thật nhưng mà nói thế thôi chứ con game mẹ lít game nó cũng clear nhanh lắm đấy anh em ạ như kiểu chơi uh, kiếm hai con game hai sao ấy ba sao ấy sorry anh em ba sao lên được con game ba sao vào thì nó clear cái bọn bit này một phút mốt thôi phải đẩy thật nhanh trước khi quá muộn đầy rồi thêm một con gấu up cấp up 8 kết hợp với cả bộ insectoid này chúng ta có thêm một cái gọi là cái cái con nó hiến tế cũng được ok đẩy càng nhanh càng tốt nên có khi là trận này tôi sẽ nuôi lên cây nuôi lên cây lên 3 sao sau đó tôi đẩy của nó thiếu bờ linh nhở trận này mà ra bờ thì lại phí lại lại tiếc cái bộ ờ, chín uh, ép cho mà xem thôi rồi cứ từ từ đã chưa việc gì phải lấy đồ cả Tí nữa nó ra một con dao hoặc là một cái ngọc ma lăng thôi Thì chúng ta sẽ biết là chơi cái gì, lấy cái gì Nhá Chuyện này có cả gót này Gót mết Chuyện này có cả gót mết Rất là tuyên dương các anh em mà chơi những cái đội hình này Như thế này Các anh em bỏ Goblin đi là tôi rất là thích chơi Tôi rất là thích chơi các anh em đấy Đấy Chơi như thế thì người khác còn chơi đấy chứ đúng không Người khác còn chơi mech còn chơi uh, Goblin Đây rồi Có khi lại có một cuộc quay đầu không nhỉ Roll mấy cái nào Thêm con game đi Vươn cây lên ba nhỉ Trận này không chơi được Goblin Roll hết tiền không nhở 11 này Thôi từ từ đã anh em ạ Bình tĩnh đã Chuyển lại chơi Goblin chăng Đã ra con game rồi đấy anh em này Ra được uh, Chúng ta ra được một con Goblin rồi Đấy chính là con Velomancer Theo anh em thì tôi có lên chơi Goblin không Chúng ta đã có một cái bộ bài mà đã có tới bốn con thuộc bộ Goblin rồi đấy Đấy chính là con Velomancer Con uh, mèo, con mèo con game đấy Con game đấy với cả con gì Hai con Wizard để kích huệ Đéo ra Goblin, Goblin đâu, mày ở đâu? Đây rồi, không chơi nữa đâu, tôi chơi biết tôi Lừa hết anh em ạ à. Goblin lừa, luôn hết tiền em nào Rồi Chúng ta có đủ bộ bit rồi nhá 6 bit rồi Vì thế tôi nghĩ là chúng ta sẽ không chơi Goblin nữa Ok Thế thôi Không chơi Goblin nữa, bây giờ chơi Beat Tôi định chuyển sang Goblin nếu mà tôi ờ, vừa lấy tôi roll roll mấy cái ra con bom này có khi là tôi chuyển sang Goblin đấy Nhưng mà nó kéo dài anh em ạ, tôi roll hết tiền nó không ra con bom Đấy, mặc dù là tôi cũng đã rất là cẩn thận Tôi uh, giữ mấy cái con quy giặt ở phía dưới rồi tôi vẫn giữ cái con băng sơ Nhưng mà nó không ra Goblin anh em ạ Thực ra là ra con bom Úi rồi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Thôi nhá, thế này cái cái cú này là cái cú chốt rồi nhá Cái cú chốt là không chơi um... Đây rồi Vậy ở đây nó sẽ là cái cú chốt Chúng ta chơi beat thôi Không chơi Goblin nữa anh em ạ Tôi uh, cẩn thận tôi giữ lại để tôi xem nó có ra con bom không Thì tôi chơi nhưng mà nó không ra thì thôi Chúng ta dồn đồ cho con cây này thôi Đẩy cho nó nhanh Cây nhở Thôi bán đi bán đi bán đi bán đi Trận này ra chơi chín hẹp thì cũng không ok đâu anh em ạ Chơi 9 hẹp cũng không ok lắm đâu Từ đấy giờ tôi rôn ấy Nó cũng mới chỉ ra thêm được một một con Grim nữa thôi chứ nó không ra Doom Còn tôi thấy nó ra toàn bít đây này Ra gấu khá nhiều ra gấu rồi ra bộ bít khá nhiều trong khi bộ ép ấy thì nó cũng không ra cây cây bố thôi bán đùm đi anh em ạ không chơi đùm nữa con này có bán không nhở lo thì thực ra lên level 9 cho vào lên level 9 cho vào đấy có người chửi kìa có người chửi kìa đẻ nhiều người chửi kìa anh em thấy bộ bít rất khó chịu nhá đá năng lượng khó chịu đấy bắt đầu gây khó chịu cho ờ, một người nào đấy cho ai đấy có khi em bán cái con ấy đi nhỏ Bán con Velom đi Ở level 9 chúng ta kẹp cái gì Kẹp thêm một con hiến tế nữa Con cây hiến tế anh em ạ Cần quá là Velom Nhưng mà round này bán thì cũng chưa tròn tiền Nên là không tròn tiền được Blink rồi Tôi cứ giữ lại đã Lấy cái bơ linh cho cây Phải đẩy bọn nó anh em ơi Phải đẩy bọn nó Cho biết thế nào là lễ độ Chơi Goblin thì sợ nhất là biết ở giai đoạn giữa game đấy Anh em ơi Đây nó chỉ là cái đội hình nó phải gọi là counter Counter meta luôn Để tôi xem Nhưng mà counter là counter ở giai đoạn giữa game thôi nhá chưa còn đến cuối game bọn nó full bom 3 sao với cả máy bay 3 sao tôi chịu Cái tầm mà bây giờ bọn nó cũng chơi toàn kiểu dạng lết game máy bay ba với cả bom ba với cả các lông ba thôi anh em ơi mẹ lúc đấy thì chắc toàn đỡ gì nếu mà được thôi cố gắng anh em ạ cố gắng đẩy game trước khi bọn nó có được những cái con đấy ba sao chứ còn lúc mà nó lên thôi xong rồi cái gì thế kia thỏ ba ui ôi cái bọn gấu nó clear thì kinh lắm chết rồi rào này thua mất rồi kia đéo đẻ được kia đánh đi đánh cái mấy cái lửa đi không xong rồi Ghét thế nhờ Nó chơi cái line up gì đây ơ à. Mất chuối Còn mẹ Ui thằng kia nó chơi cái line up gì thế kia Khỏe thế kia Saman kết hợp với cả game à Line up lạ thế Saman về game mà tiền nó 60 tiền level 8 kìa Tôi hết tiền ở level 9 rồi Có toang không nhở Tầm này đang, tôi đang có một cái ý định Anh em ạ Tôi đang có một cái ý tưởng cho cái clip này Đấy là tôi sẽ làm gì anh em biết không Tôi sẽ tận dụng cái hệ tộc của cái con game Anh em ạ si vét Hệ tộc si vét có khả năng Triệu hồi thêm một con Khi mà chúng ta có một cặp Cung cấp Ở trên bản đồ Và tôi có một cái ý định Anh em biết ý định đấy là gì Đấy là kiếm ra hai con gấu hai sao và hai cây ba sao lúc đấy chúng ta trở thành một huyền thoại sinh lở chiến thần để đái kẻ hủy diệt meta ông hoàng siếc thú chúa tể buôn ngoài và cuối cùng tôi chính là chủ tịch của tập đoàn động vật trên toàn thế giới <laughs> kẻ lắm giữ bí kíp để để thành công <laughs> Đấy nó chỉ là coi như là ước mơ thôi Chứ còn bây giờ tầm này thì tôi vẫn chưa thấy có khả năng là đánh được bọn nó Round 23 Round 23 Tất nhiên là tôi vẫn còn 81 máu Chúng ta liệu có thể đẩy được là không Trận này tôi thấy là chỉ ăn được mấy cái thằng chơi uh, chơi chơi chơi gót kia các thứ chứ còn đây có cả bộ ép đây này chín ép tương lai nó sẽ chín ép hy vọng là đẩy càng sớm càng tốt mấy thằng này nó chưa form được bài nó vẫn còn đang ở ép hăn thôi chúng ta tầm này chúng ta hết tiền đấy đang ít tiền quá anh em ạ đây rồi hay lắm đây nhá nếu mà bây giờ chúng ta cho con con con game này vào là chúng ta có thể kết hợp được với thêm một con gấu nữa này Đấy Rồi xem nào Tí nữa là phải thêm một con cây nữa anh em nhá Thêm một con cây nữa thôi Thêm một con cây 3 sao là nó sẽ thành là là là là, là hai con cây 3 sao Ở level 10 đấy Level 10 là thêm một con cây nữa Nó sẽ là tập đoàn sở thú của tôi Để xem là chúng ta có thể là đẩy được nhanh không Trước round 30 đẩy hết không Chứ berlin bắt đầu là form dần dần là đủ bộ ở đây Đẻ ra đúng rồi Đúng rồi anh em nhìn kia Nó đẻ ra thêm con gấu Đẩy sẽ rất nhiều máu đây Anh em đoán xem ra bao nhiêu máu Ôi rồi ôi Mẹ nó chắc là nó cũng phải rơi vào tầm 30 máu là ít Có đá năng lượng này Không biết là bây giờ mà thêm một con cây ba nữa là sao nhở Mà tôi còn đang có một cái tưởng tượng đấy chính là cái việc là có thể lên được hai con gấu ba sao Ây da Càng Cái tầm này mà lên được con cây 3 sao xong rồi thêm hai con gấu 3 sao nữa thì bọn này chết hết với tôi cũng chưa biết là có chết không nếu mà sống sót được tới round thứ 30 rồi 35 thì bọn nó có thể form được đội hình kiếm được cái con game 3 sao tôi thấy là cái tầm này thì tôi vẫn đang là cái người đang đang đang đang gọi là mạnh nhất nhưng mà tí nữa thì chưa biết được để xem là như nào chúng ta hiện tại đội hình nó chỉ là gọi là thế nào nhỉ nó gọi là cái gì nó gọi là chúng ta đẻ càng nhiều càng tốt thôi Chứ còn nó không có cái con co anh em ạ Chính vì thế nên là hơi nguy hiểm Co bây giờ lại là chính là cái con này, con cây <clears throat> Mà cái con cây này nó lại không phải là con gây đam nhiều Nó chỉ là cái con mà nó gây khó chịu thôi Nó đẻ nhiều nó gây khó chịu Ôi tôi chết rồi Chết mẹ, nhầm rồi Mải chém gió tôi lại mua con cây này vào Thế là nó hợp con gấu lại Chán thế nhở đó Spirit này Mua đát luôn Cho vào có Warlock Thôi cũng được Tạm thời thì bỏ cái game ra vậy Bởi vì chả có cái con nào nó đẻ được ra Chúng ta phải có hai con nó cùng cấp sao cơ Thì chúng ta mới làm được cái điều đấy Thôi được Cho uh, thêm Warlock vào vậy Chán đời quên mất Mua thực ra mua nó chỉ cần xuất hiện ở dưới cái hàng chờ thôi à, Nó sẽ hợp luôn Tôi quên mất cái điều đấy Tôi cứ ngỡ là phải vứt lên bàn cờ nó mới có tác dụng cơ nhưng mà không phải. Ơ vô lý nhở Bình thường vẫn phải vứt lên bàn cờ mà. Chơi bộ 9 f phải vứt lên bàn cờ mà sao chơi cái bộ bit này nó lại không cần vứt nhở Anh em có thể giải thích không? À chắc update rồi. Update là không cần vứt lên bàn cờ cũng vẫn đấy. Vẫn vẫn vẫn up sao? Ui giời. Thế nên không biết. Thực ra đây nó mới là cái trận thứ hai. Ô, oh, Dark Spirit này Dark Spirit 2 này có chơi không nhở? Không, nếu mà chơi Dark Spirit 2 ấy Không, không, không, không Tôi nghĩ là không, tôi đang muốn nuôi một cái bộ sở thú cơ Chứ tôi bây giờ tôi tôi tôi chơi Dark Spirit thì hết slot nữa rồi, thôi Không, không, không, không, không Mua sở thú rồi Roll thêm cây, roll thêm gấu đây anh em ạ Không nha anh em nhá, không Ừ, vẫn chưa được, vẫn chưa được, vẫn chưa được, vẫn chưa được Như này vẫn chưa được Chưa được, quên mất quên mất vứt con dust phải giữ lại một con dust spirit sao mình cứ bị làm sao nhở già rồi nó cứ bị lẫn hay sao nhở lý do gì mà lại vứt hai con dust spirit phải giữ lại một con để kích warlock anh em ạ nhầm rồi thôi chết rồi gặp cái bọn 9 m này trận này có 9 m ây à đẩy kinh thế bắt đầu yếu rồi thôi xong thế làm sao để ăn được bọn 9 m ở đây roll mấy cái nữa nào game mua con unicorn mua con doom cũng được con doom thì slot nào cho con doom hết rồi lên 10 lên 10 thì là cho thêm một con gấu nữa cho thêm con gấu nữa thôi tức là doom này không có không có slot thôi được thế thôi tạm thời là Chúng ta roll ở 9 để kiếm con cây ba và con gấu thêm gấu nữa anh em ạ, thêm gấu. Đưa lốt con unicorn lên 3 sao nữa. Là ok. Chắc là roll ở 9 thôi. Roll ở 9 kiếm con game làm co cũng được anh em ạ. Đường thôi không chơi nhá. Không chơi để chúng ta kiếm một cái cái tập đoàn sở thú nào. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Tôi chết rồi, tôi không để ý cái thằng này, thằng mèo này. Nó tên là mèo và nó chơi con mèo Ôi nó tên là mèo và nó chơi con mèo kia anh em ơi nhìn kìa Nó đủ bộ Goblin rồi Và đúng như là những gì tôi dự đoán Ui nó đẩy tôi 20 máu 24 máu mẹ 20 máu Mẹ nhiều máu quá Ê có Sven Có Sven chơi nhỉ Tôi nghĩ là là là chắc là phải mua đấy Tầm này tôi nghĩ là cái cái cái cái tập đoàn sở thú của tôi có khi là nó phá sản rồi anh em ạ. Thật sự là rất khó khăn. Tập đoàn sở thú của tôi đang đứng trước nguy cơ bị phá sản do dịch bệnh Covid Đéo ra cái gì luôn này anh em ơi Cày thế nhở Lùn mãi không ra thôi Đành phải cho Serven vào gánh đam Mà cái con này bây giờ nó nó, nó nó không có đổ thì nó đấm kiểu gì đây Trời ơi vào trong chết luôn này Khó nhờ Ờ ra ngoài đẩy được tầm 9 mét đi một sải này Hay quá Nhưng mà hết tiền rồi Làm sao để lên được 10 đây Trời ơi ra con cây này làm gì Tôi cần những cái con khác Con gấu hiểu không Con gấu để hiến tế này Con cây ba này Khó khăn rồi Cái mục đích ban đầu nó chính là chơi cái ờ, hệ Sivet ấy Có cái con game anh em ạ Để kiếm như cái hệ nhân bản ấy cho nó đẻ cho nó nhiều ấy Ví dụ ở đây là tôi đang định xác định là chơi hai gấu hai cây hai cây ba sao và hai gấu ba sao cho nó đẻ cho nó tràn bản đồ nhưng mà tôi nghĩ là điều đấy nó sẽ không xảy ra với hai con bom này đâu mẹ ơi đúng là cái meta goblin rồi anh em ơi khỏe quá mà mẹ tôi nghĩ là cái con bom kia trước sau nó cũng lên ba rồi rau này nó lại rau quái nó luôn nó phát ra ba con ba con bom nữa thì thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. trận này chắc top 2 này. khó mà top 2 thì đéo được nhìn có giống với top 2 không tuấn ơi bây giờ phải hy vọng là cái thằng goblin nó đấm hết bọn kia tôi vẫn còn sống được không bây giờ phải dồn đồ cho sven nếu có đồ á đồ đểu ấy đồ ghép trước ghép đường mũi ghép chấm lan còn cháo cái đéo gì Thôi xong Không có hút máu luôn Không có hút máu đánh đấm kiểu gì đây Không hút máu này Đây này còn cái bọn này nó cũng kinh này anh em ơi Cái đéo gì mà Lancer 2 Mà cái gì đây Chơi si vết ba sao kìa si vết ba sao kẹp cái gì kia Ui, Sivet 3 sao kẹp ấy. Ơ nhưng vẫn thắng này. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Ồ. Ôi rồi thì chung kết là gặp thằng Goblin rồi. Nhưng mà Goblin cái đéo gì kia, bom ba. Mẹ ơi, bom ba giáp băng. Đồ phun đồ, bom ba phun đồ rồi. Đánh cái kiểu gì đây? Đồ ghép như nào đây nhở? Chết rồi. Ôi nhưng mà cứ chơi như này chết đấy. gấu này Hết tiền rồi 9 Level 9 hết tiền không lên được 10 Thôi chết rồi có bom kia nó đặt kia Chắc có lổ một phát là chết hết Mẹ Cái gì kia còn Dark Spirit à Dark Spirit 2 sao Mẹ ơi Dark Spirit 2 sao bom 3 hai con máy bay với cả hai con hai con ca lông hai sao toàn hai sao trong bộ goblin thì đỡ thì đéo được xong rồi bộ này lỗi lắm luôn ơ à, thế thì có cơ hội nhá con này nó lên được hai sao thì có cơ hội nhá không sao tôi làm được anh em cứ tin ở tôi tôi làm được Sven hai phải xếp thật khéo anh em ạ Xếp thật khéo cho tôi Ghép lốt đồ đi Ghép lốt đồ đó Thôi ghép lốt cái giáp anh em ạ Kệ chống hồi máu Chém nhanh mà, mà tí nữa là chắc là phải kiếm thêm cái hút máu vào mới được anh em ạ Cho cái lỗ ở đây Hay lắm Tôi counter nó rồi Con bom ở đây Ôi chết rồi Vẫn ở lỗ Mẹ Nhưng không hiểu sao Nhưng không sao Bây giờ thì sẽ không đặt được quả bom thứ hai đâu Tôi sẽ giết được quả bom này trước khi nó đặt được quả bom thứ hai Hay quá Thắng rồi này Anh em ơi Phế được con bom là thắng Ui tôi chết rồi để chết rồi kia Có một mình xe Soven nó ăn được bọn này không Nó còn ca lông Trời ơi đấm chậm đi rồi Không nhấc được tay Chém phát lửa Chém phát lửa Chém đi Đúng rồi Ui Ui Ui Anh em ơi Chém ba phát Chết luôn ba phát là chết ca lông Cái gì đấy Cái gì đấy Bạn ơi bạn chơi cái gì đấy ba con máy bay Ui thế kia được ba con máy bay rồi nhưng mà thằng này chắc nó khôn anh em ạ Không có chuyện lần thứ hai đâu Lần thứ hai tôi nghĩ là Làm thế nào để bắt được con bom ấy nhở Khả năng cao là nó sẽ chuyển con bom đi đấy Chứ nó không ngu đâu Mẹ ơi máy bay ba kìa Vai cướp thai con ca lông hay sao Vậy là trong trận đấu sẽ có ba con ca lông Đấy tôi biết ngay mà Nó chuyển vị trí nó không ngu đâu Thôi xong rồi Quả bom nó đặt một quả bom chết hết thằng bít luôn Rào này tôi sẽ bị đẩy khá khá máu đây Căng quá bạn ơi Căng quá bạn ơi Căng quá bạn ơi Căng quá Căng quá Thôi chết rồi Không được không được Nó toàn ba sao này thì nó đẩy mình mất nhiều máu lắm đây này Có đi luôn không nhở 30 máu chắc không đi đâu Không thể đi được 30 máu Mất 10 máu rồi Thôi được rồi Tôi nghĩ là là cố gắng giữ để lên 10 đi Lên level 10 đi, kẹp thêm hiến tế vào Hoặc ít ra để chúng ta cũng thêm được một cái gì đấy Anh em nhá Rồi Anh em yên tâm Nó 16 máu đấy anh em ạ Tôi sẽ kết liễu nó ở round tiếp theo Anh em yên tâm Nó chỉ chạy được một lần thôi chuyên gia xếp cờ ở đây Anh em cứ yên tâm nhá Anh em cứ tin ở tôi tôi sẽ ăn được nó ở đao sau người coi như là là là là là, là, là... counter meta đây rồi hack món đồ này rất quan trọng lấy luôn ưu tiên là sẽ hack vào con bom nhá nhớ là ưu tiên hack vào con bom ô đồ ở trên người con tôi lấy giờ không biết ai ui giời rồi chúng ta lên 10 thôi Warlock rồi, Tôi nghĩ là kẹp Warlock rồi anh em ạ Đây Thôi không cần hiện tế Một con hiện tế thôi Ok này vào đây Round này là round quyết định ở trong cái trận đấu này rồi Có hai cái lỗ ở hai bên Mà mày ơi Mày vào đây Còn bom Ờ ờ như nào Bom không đặt được bom anh em ơi Xếp lỗ là chuẩn đến vị trí tấn công Và bây giờ ở đằng sau Cái con Sven nó sẽ vẩy hết mày chết chưa ủa máy bay này máy bay ui bom nhiều đất bom kia đừng kẹt lấy giờ thôi xong rồi chấp cả bom ba luôn ba con ca lông của chúng tôi máy bay ba của chúng tôi ồ như nào ui xôi ui, về tôi chỉ lừa nó thôi anh em ơi Người ta đường đường là kẻ khai phá ra meta thì người ta phải biết counter meta như thế nào chứ làm gì có chuyện dễ ăn tuần cơm như thế được Xin giới thiệu với anh em Chủ cờ lan siêu cấp vô địch GTD tuần cơm nhá <laughs> Mẹ Nếu ăn hộ Chắc là đối thủ cũng nghĩ là ăn được đấy Cũng nghĩ là mẹ lên được bom ba máy bay ba rồi có cả coi như là ca lông hai con hai sao đấy gọi được thêm một con nữa là ba con đấy chắc là ăn được đấy nhưng không Đen cho bạn rồi Đen cho bạn khi mà gặp tuần cơm nhá Người ta chơi meta trước bao nhiêu lâu Người ta lại chả biết Cách cầu tơ ừ.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 giành chiến thắng